Cô BBQ tạo nên một không gian ấm cúng sung vầy cho gia đình bạn Ghế nằm thư giãn, vòi tắm gương sen Đặc biệt, hồ bơi rộng lớn cho bạn cảm giác được hòa mình trong làn nước mát lạnh Như đang tận hưởng tại vùng biển nhiệt đới ngay trong lòng khu đô thị Sau những giờ làm việc mệt nhọc, bạn có thể tận hưởng các tiện ích khác như phòng gym, spa, yoga Ngoài ra, bạn có thể cà phê hàng nguyên cùng gia đình bạn bè ngay khu sân vườn thoáng mát tầng 5 khu căn hộ. Tòa lạc trong khu đô thị hoàn chỉnh, con bạn không những sống, học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh của khu trường học. Công viên trung tâm rộng lớn, cách ngôi nhà của bạn chỉ vài bước chân Bên cạnh đó, bạn và gia đình còn có cơ hội gặp gỡ và quảng giao cùng cộng đồng văn minh ngay tại chính nơi đây. Khu căn hộ được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh 24 trên 7. Với thiết kế tinh tế, mỗi căn hộ đều có ban công thông thoáng, tối đa cửa sổ hướng sông đón nắng gió tự nhiên. Với địa thế vườn thủy đắc lộc, Fresca